Các bạn thân mến, ở buổi trước, chúng mình đã cùng với nhau đi tìm hiểu về phần 1 của văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông. Đây là một trong số những trích đoạn được trích ra từ bút ký cùng tên của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và ngày hôm nay, ở trong buổi học tiếp theo này, thì chị em mình sẽ lại tiếp tục cùng với nhau đi tìm hiểu về bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường các bạn nhé. Trước tiên, chị sẽ giúp cho các bạn có thể khái quát lại một chút xíu về phần kiến thức mà buổi trước chúng mình đã cùng với nhau khám phá. Chúng ta thấy rằng là ở trong bút ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phù Ngọc Tường thì cái vấn đề quan trọng nhất của chúng mình đó chính là tìm hiểu về hình tượng của dòng sông Hương hay nói cách khác là đi tìm hiểu về vẻ đẹp của dòng sông này, đúng không nào? Ở trong vẻ đẹp của dòng sông Hương, chúng mình nhìn dưới các cái góc độ khác nhau. Thứ nhất là góc độ địa lý, đúng không ạ? Thứ nhất là góc độ địa lý, hay nói cách khác đó chính là thủy trình của dòng sông Hương. Thủy trình của dòng sông Hương. Thì ở trong phần thủy trình này, chúng mình sẽ chia thành các ý nhỏ bao gồm. Thứ nhất, đó chính là nơi thượng nguồn. Đúng không ạ? Thứ nhất là nơi thượng nguồn. Thứ hai là ngoại vi thành phố Huế ngoại vi thành phố Huế. Tiếp theo là khi vào trong thành phố Huế, chảy qua thành phố Huế và cuối cùng là khi rời khỏi thành phố Huế. Đúng không ạ? Đây chính là thủy trình của dòng sông Hương. Sau đó thì chúng mình còn nhìn nhận cái dòng sông này dưới các cái góc độ khác nhau bao gồm đó là góc độ âm nhạc, góc độ lịch sử góc độ thi ca và cuối cùng đó là góc độ cuộc đời được không ạ lịch sử thi ca và cuộc đời ở buổi trước ấy chị đã cùng với các bạn đi tìm hiểu thứ nhất là những thông tin liên quan tới tác giả của bút ký này Hoàng Phủ Ngọc Tường một người nghệ sĩ mà người ta nói rằng là dành cả cái cuộc đời của mình dành cho sứ Huế mộng mơ. Và quả thực là như vậy. Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đưa đến cho người đọc rất là nhiều những cái tác phẩm nổi bật đều viết về mảnh đất Huế này. Và từ đó thể hiện một cái tình cảm cực kỳ đặc biệt dành cho mảnh đất mà người ta nói rằng là đã đôi lần đến với Huế mộng mơ. Tôi ôm ấp một tình yêu trọn vẹn Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được Nét dịu dàng, pha lẫn trầm tư Thì ở đây, ở buổi trước Chúng mình đã cùng với nhau đi tìm hiểu xong về nơi thượng nguồn và nơi ngoại vi Ở trong buổi ngày hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu những cái phần kiến thức còn lại Đây các bạn nhé, được chưa nào? Bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu luôn nha Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì ở nơi thượng nguồn Sông Hương mang vẻ đẹp của gì nhở? Của một bản trường ca giữa rừng già đúng không ạ? Sông Hương mang vẻ đẹp của một bản trường ca giữa rừng già. Phải không ạ? Chúng ta thấy rằng là như một bản trường ca của rừng già rầm rộ qua những bóng cây đại ngàn. Và khi mà chảy qua cái miền địa hình hiểm trở thì sông Hương lại mang cái vẻ đẹp dữ dội, đó là mãnh liệt qua những gành thác, cuộn xoáy như cơn lốc vào đáy vực bí ẩn. Nhưng cũng có lúc nó lại hiền lành và trữ tình, dịu dàng say đắm giữa những dặm dài trói lọi màu đỏ của hoa đỗ quyên rừng. Được không ạ? Cái thứ hai, hình ảnh của dòng sông Hương giống với một cô gái di gan, phóng khoáng và man dại. Đúng không ạ? Và chúng ta cũng thấy được đặc điểm tâm hồn tính cách của dòng sông này nơi thượng nguồn. Nó mang trong mình cái bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Bản lĩnh gan dạ, bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Tâm hồn tự do và trong sáng. Ok chưa ạ? Các bạn nhớ lưu ý giúp cho chị, chị đang khái quát lại kiến thức đấy. Khi mà các em học lại kiến thức nền ấy, Chị biết là sẽ có nhiều trường hợp là học một lần thì chúng mình sẽ chưa thể hiểu ngay và chưa thể nhớ hết ngay được. Thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động học lại. Thì học lại ở đây các bạn có thể dựa vào cái cách mà chị gạch ý ấy. Thế xong bắt đầu các em cũng học theo các cái cách đấy thì chị nghĩ là nó sẽ rất là hiệu quả đấy. Đồng ý không nào? Nhá. Còn ở nơi ngoại vi thì chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Ở nơi ngoại vi thì ngay từ khi vừa ra khỏi vùng núi, sông Hương đã chuyển dòng một cách liên tục, vòng giữa khúc quanh đột ngột uốn mình theo những đường cong thật mềm. Và sau sự chuyển dòng ấy thì Hoàng Phùng Ngọc Tường đã cảm nhận rằng nó giống như một cái cuộc tìm kiếm có ý thức để đi tới nơi gặp thành phố tương lai của nó. Đồng ý không ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Ở nơi ngoại vi, ở nơi ngoại vi thì chúng ta thấy rằng là gì nhở? À ở nơi ngoại vi thì sông Hương bây giờ đã truyền dòng liên tục truyền dòng liên tục Và cái sự truyền dòng này được nhà văn nhìn dưới góc độ Đây là một cái cuộc tìm kiếm có ý thức Cuộc tìm kiếm Đây là một cuộc tìm kiếm có ý thức Được chưa nào? Lưu ý giúp chị nhé. Đây là một cuộc tìm kiếm có ý thức Và cuộc tìm kiếm này là cuộc tìm kiếm của dành của dòng sông Đến với thành phố tương lai trong khi mà gì ạ trong khi mà trải qua cái hành trình ở nơi ngoại vi thì dòng sông này cũng đã phải liên tục đối mặt với cái việc là vượt qua rất là nhiều những cái vật cản đúng không vượt qua những cái trở ngại đó chính là gì nhỉ? À từ bã ngã từ ngã ba tuần, sông Hương đi theo hướng nam bắc qua điện Hòn Chén này, Vấp Ngọc Tràn này, nó chuyển hướng sang tây bắc vòng qua thềm đất bãi Nguyệt Biểu Nguyệt Biểu Lương Quán rồi đột ngột vẽ một hình cung thật tròn về phía đông bắc, ôm lấy chân đồi Thiên Mụ xuôi dần về Huế. À chúng ta thấy không ạ? Và chúng ta thấy rằng là ở trong chỗ này chúng ta cảm nhận được rằng là để đến với được thành phố tương lai của mình thì sông Hương bây giờ cũng phải liên tục gì nhỉ? À cũng phải liên tục thay đổi và chúng mình có thể nhìn thấy ở trong này nó giống như là một cái cuộc tìm kiếm có ý thức ấy. Và sông Hương cũng đã được ví giống như là một cô gái nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa sải đợi người tình của mình đến để đánh thức đúng không ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Đó là hình ảnh của một cô gái Nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng châu hóa đầy hoa dại Đợi người tình của mình đến để đánh thức Đồng ý chưa nào? Và bây giờ thì đấy là những cái ý chính liên quan tới dòng sông Hương ở nơi ngoại vi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo Đó chính là phần sông Hương khi vào đến thành phố Huế Thì dòng sông này mang vẻ đẹp như thế nào nhé Đồng ý không? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Nội dung chính của bài học hôm nay trước tiên, ý số 1. Sông Hương. Sông Hương. Khi đi qua thành phổi, khi chảy qua sông Hương, khi chảy qua thành phổi. Được không ạ? Con sông dùng rằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Nhà thơ Thu Bồn đã từng viết những dòng như vậy về dòng sông Hương đấy các bạn ạ. Chúng ta có thể thấy rằng là khi mà đã tìm thấy chính mình, à, như đã tìm thấy chính mình khi gặp được thành phố thân yêu, thì sông Hương bây giờ vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc của vùng ngoại ô Kim Long được không ạ? Chúng ta thấy rằng tâm trạng của dòng sông bây giờ là vui tươi hẳn lên. Vui tươi hẳn lên. Vui tươi hẳn lên giữa những biển bãi xanh biếc. Giữa những biển bãi xanh biếc. Biển bãi xanh biếc của ngoại ô Kim Long. Xanh biếc của ngoại ô kim long được không nào ngoại ô kim long đúng chưa ạ và chúng ta đã thấy rằng là gì nhỉ kéo một cái nét thẳng thực yên tâm theo hướng Tây Bắc Đông Nam, Tây Nam Đông Bắc rồi uốn một cánh cung rất nhẹ tới cồn hến, khiến cho dòng sông này mềm hẳn đi như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. À, dòng sông này đã uốn một đường khiến cho nó trở nên mềm mại hẳn đi. Đúng không ạ? Và người ta nói rằng là cái việc mà nó uốn một cái đường cong mềm mại như thế Hệt như là một cái tiếng vâng Rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm Không được nói ra, chưa được nói ra trong tình yêu Được không ạ? Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhá nằm ngay giữa thành phố yêu quý của mình. Sông Hương bây giờ mang trong mình một cái vẻ đẹp giống như là sông Sen của Paris, sông Danube của Budapest. À, nhưng mà theo cách biểu đạt tài hoa của tác giả thì sông Hương bây giờ được cảm nhận dưới rất là nhiều góc độ khác nhau. Được không ạ? Điều đầu tiên tác giả nhìn thấy, sông Hương nhìn thấy khi đến với thành phố Huế đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy đó là gì nhỉ? À, chúng ta thấy rằng đó là hình ảnh chiếc cầu trắng bắc qua dòng sông in ngần trên nền trời nhỏ nhắn như những vành trăng non. Một cái chi tiết rất là đẹp. Đúng không ạ? Một chi tiết rất là đẹp các bạn lưu ý giúp chị nhé Hình ảnh đầu tiên về sông Hương khi đi qua thành phố Huế này Đó chính là gì đây? Đó chính là chiếc cầu trắng Chiếc cầu trắng chiếc cầu trắng in ngấn in ngần trên nền trời được không ạ à? trên nền trời nhỏ nhắn như những vành trăng non nhỏ nhắn như những vành trăng non được không ạ à? nhỏ nhắn như những vành trăng non À các bạn ơi có thể thấy rằng là đây là một cái góc nhìn nhận của tác giả qua cái con mắt hội họa Phải không ạ? Đó là hình ảnh của chiếc cầu Tràng Tiền nối đôi bờ sông Thơ Mộng Phải không ạ? Chiếc cầu trắng ở đây chính là hình ảnh của cầu Tràng Tiền Là một trong những cái gì ạ? à một trong những cái hình ảnh mà nhớ về Huế hay là nhớ về dòng sông Hương là chúng ta cũng sẽ nhớ đến cái cái cây cầu này ngay lập tức đúng không? Và có thể thấy rằng là gì? Hai bên bờ sông và những chi lưu của nó bây giờ xum xuê như những bóng cây cổ thụ tỏa vầng lá u sầm sứa gì ạ xuống những xóm thuyền xúm xít. Và điều này khiến cho Huế lại mang một cái vẻ đẹp riêng mà không một thành phố hiện đại nào có được được không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là với cái câu đầu tiên này thì vẻ đẹp của dòng sông Hương đã được gợi ra với hình ảnh của chiếc cầu in ngần trên nền trời nhỏ nhắn như vành trăng non. Đây là một cái câu văn mà rất là giàu chất thơ, giàu chất trữ tình. Và cũng là một trong những cái mà chúng ta thấy đây là cái đặc điểm riêng biệt của Hoàng Phủ Ngọc Tường ấy. Đôi khi đọc bút ký của ông ấy Cảm giác đem lại cho bạn đọc đó sẽ là gì nhỉ? À đó chính là những cái gì mà đậm chất thơ nhất, đậm chất trữ tình nhất. Mặc dù tất cả những cái thông tin mà Hoàng Phủ Ngọc Tường đem đến cho bạn đọc đều là những cái thông tin mà ông ấy đã tìm tòi, đều là những cái thông tin đúng. Về gì ạ? À? về cái địa danh mà ông ấy nói tới. Thì ở đây, dòng sông này được nhìn dưới con mắt hội họa. Được không ạ? À? Dòng sông này được nhìn dưới con mắt hội họa Ok chưa nào? Dòng sông này được nhìn dưới con mắt hội họa Và sông Hương với những chi lưu của nó Đã tạo nên những đường nét thật tinh tế Làm nên một cái vẻ đẹp cổ kính cho vùng đất cổ đô Được không ạ? Tạo nên một vẻ đẹp cổ kính thơ mộng trữ tình Cho mảnh đất cổ đô Không chỉ như vậy nhá Vẻ đẹp của dòng Hương còn được miêu tả Giáp mặt thành phố ở cồn dã viên Sông Hương uốn một cánh cung thật nhẹ sang đến cồn hến Nhà văn như đang thổi linh hồn vào cảnh vật Đường cong ấy làm cho dòng sông như mềm hẳn đi Như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu Chị đã vừa nói với các bạn Đây chính là ở chỗ này Đúng không ạ? Chính là ở chỗ này nhá Tôi nhớ sông Hương Quý điệu chảy lững lờ của nó khi ngang qua thành phố Và cái phút ban đầu để đến với người tình của sông Hương Là như thế đấy đó là phút giây đầu tiên để Sông Hương đến gặp thành phố của mình Được coi là người tình gì nhở? À, được coi là người tình đích thực ở trong cuộc đời của mình Và chúng ta thấy rằng nàng Hương bây giờ đã đang tự làm mới mình Để có thể hiến tặng những gì đẹp nhất cho người mình yêu Đúng không ạ? Ở trong phần này chúng ta có thể thấy Hương Giang Hương Giang đang tự làm mới mình đang tự làm mới mình đang tự làm mới mình để dành tặng những gì đẹp nhất để dành tặng để dành tặng những gì đẹp nhất những gì đẹp nhất cho gì ạ cho mảnh đất mình yêu nhá cho mảnh đất mình yêu và quả thực là như vậy với một cái cảm xúc rất là khác đúng không với một cái cảm xúc rất là khác thì sông Hương đến đây gặp thành phố của mình trong cái tâm thế là vui tươi hẳn lên. Rồi bắt đầu có một cái khúc quanh, một cái khúc chuyển dòng để chúng ta thấy được cái sự mềm mại của dòng sông này. Nó giống như một tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Ok chưa ạ? Rồi, tiếp tục ý số 2 Chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? À, khi mà nhắc tới dòng sông Hương ấy Thì tác giả ngay lập tức liên tưởng tới nhiều con sông trên thế giới khác nhau Như là sông Sen này, hay là sông Danube này Và nhận ra cái điểm tương đồng Đó chính là chúng cùng chảy giữa lòng thành phố nhưng mà sông Hương khác với những dòng sông khác là bởi vì nó vẫn giữ được cái nét cổ kính và nếu như dòng sông Neva chảy nhanh quá thì sông Hương lại chảy rất chậm và buồn như là điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế. Được không ạ? À? Lưu ý giúp cho chị nhá Lưu ý giúp cho chị Cái ý số 2 ở đây chúng ta sẽ có Đó chính là gì nhỉ? Sông Hương Giống với những dòng sông Giống với những dòng sông Khác trên thế giới là cùng chảy qua lòng thành phố cùng chảy qua cùng chảy qua lòng thành phố như là sông Sen của Paris đúng không ạ sông ờ, Danube của Budapest được chưa nào rồi thêm một ý nữa nhé chúng ta sẽ thấy rằng là hai bên bờ sông và những chi lưu của nó sum xuê như bóng cây cổ thụ. Và điều này khiến cho dòng sông Hương bây giờ dường như là gì nhỉ? Dường như là đang ôm trọn vẹn thành phố Huế vào trong mình. Tức là em các em tưởng tượng là cái thành phố Huế thì bây giờ sông Hương nó tỏa đi thành rất là nhiều nhánh khác nhau để để gì ạ? À để chảy vào rất là nhiều những cái gì ạ? à, những cái ngôi làng khác nhau thì chúng ta có thể thấy rằng là giống như là một cái gốc cây cổ thụ ấy bây giờ tỏa bóng rất là rộng và lên lỏi vào trong từng bản gì ạ à lên lỏi vào trong từng cái à, ngôi làng ở thành phố Huế từng cái địa danh từng địa điểm ở thành phố Huế và chính vì thế mà nhà văn mới viết rằng tỏa vầng lá u sầm xuống những xóm thuyền xúm xít và điều này khiến cho Huế mang một vẻ đẹp rất riêng mà không một thành phố hiện đại nào có được. Được không ạ? Ghi giúp cho chị ý này nhé. Đó là hai bên bờ sông. Hai bên bờ sông. Và những chi lưu của nó. Và những chi lưu của nó xum xoe như những bóng cây cổ thụ xum xuê như những bóng cây cổ thụ như những bóng cây xum xuê như những bóng cây cổ thụ bóng cây cổ thụ tỏa vầng lá u sầm tỏa vầng lá u sầm xuống những xóm thuyền xuống những xóm thuyền xúm xít được không ạ? Xuống những xóm thuyền xúm xít Và điều này mang đến cho Huế Một vẻ đẹp rất riêng Được không ạ? Mang đến cho Huế một vẻ đẹp rất riêng Chúng ta tưởng tượng ra một cái thành phố mà ở trong thành phố đó chúng ta có thể nhìn thấy cái chi lưu của dòng sông Hương ở bất cứ nơi đâu. Bên cạnh cái việc là khi bạn đi qua cái câu cây cầu Tràng Tiền và bạn nhìn thấy cái dòng Hương chảy lững lờ như vậy thì bạn cũng có thể phát hiện ra là những cái chi lưu của dòng sông Hương này dường như là đang ôm trọn thành phố Huế vào trong mình. Có lẽ là bởi vì sông Hương quá yêu thành phố Huế chăng? Đó cũng là một cái lời giải thích cực kỳ hợp lý đúng không? Rồi đồng ý không ạ? Rồi tiếp tục này, chúng ta sẽ thấy nhá. Khi mà ở trong thành phố Huế và nếu như nói rằng là tác giả đang cảm nhận qua góc nhìn âm nhạc thì cũng đúng. Chúng ta có thể thấy là dòng sông Hương được coi là điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế. Điệu slow tình cảm điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế. Được không nào? Điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế Đây là một chi tiết cực kỳ đáng lưu ý Khi nói về dòng sông Hương chảy qua thành phố Huế các bạn nhé Lưu ý giúp cho chị về phần này được không ạ? À? Tại sao lại gọi tại sao lại gọi là cái điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế? À vì sao lại thế nhỉ? À có lẽ là bởi vì chúng ta thấy rằng là cái lưu tốc của dòng sông Hương á lưu tốc của dòng sông Hương khi mà chảy qua gì nhở à khi mà chảy qua thành phố Huế thì nó rất là chậm nhiều khi người ta còn tưởng tượng ra là không biết là sông Hương có đang thực sự chảy hay không Hay là gì ạ? Hay là nó chỉ là À hay là nó chỉ là một một cái gọi là uh, mặt cơ hồ là một cái mặt hồ yên tĩnh thôi Thế nhưng mà không ạ, sông Hương có chảy đấy Chẳng dòng sông nào là dòng sông không chảy hết đúng không? Nhưng mà bởi vì là lưu tốc của dòng sông này rất là chậm khi mà chảy qua thành phố Huế thế nên là người ta mới đặt cho nó một cái tên đó chính là điệu slow tình cảm dành riêng cho đất Huế được không ạ? À, trước đấy thì nhà văn cũng đã đưa ra về những cái dòng sông Ví dụ như là dòng sông Neva chẳng hạn Đây là một cái dòng sông mà dòng nước trôi đi rất là nhanh Và khác với dòng sông Neva thì sông Hương lại có một cái lưu tốc cực kỳ là chậm khi mà lý giải về lưu tốc của dòng sông Hương thì người nhà văn cho rằng là dưới cái góc nhìn địa lý ấy dưới cái góc nhìn địa lý là bởi vì trên dòng sông Hương có những cái có gì ạ? À những chi lưu ấy cùng hai hòn đảo nhỏ ở trên sông. Những chi lưu cộng thêm với hai hòn đảo nhỏ trên sông. Hai hòn đảo nhỏ trên sông đã làm giảm hẳn lưu tốc của dòng nước, khiến cho sông Hương khi chảy qua thành phố Huế đã trôi thật chậm, cơ hồ chỉ là một mặt hồ yên tĩnh thôi. Thế nhưng mà Nhà văn cũng đồng thời khẳng định rằng nếu như giải thích theo cái góc độ trái tim hay nói cách khác là cái góc độ tình cảm đây là một cái kiến giải hết sức là thi vị và độc đáo về lưu tốc của dòng sông mà ông yêu quý. Nhà văn cho rằng là gì ạ? Sông Hương chảy chậm, mang trong mình cái điệu chảy à, lững lờ như vậy bởi vì nó quá yêu thành phố của mình. Nó quá yêu thành phố của mình. Được không ạ? Bởi vì nó quá yêu thành phố của mình. Thế nên là nó muốn được giữ gìn những cái giây phút khi qua thành phố Và được muốn được ở lại ngắm nhìn thành phố thân thương nhiều hơn nữa Trước khi phải rời xa nơi đây Được không ạ? À? Tình cảm của dòng sông dành cho thành phố Huế rất là sâu nặng Và chính vì thế mà gì ạ? Mà mới không muốn rời đi một cách nhanh chóng nhá Chính vì thế nên không muốn rời đi một cách nhanh chóng